Xin chào các bạn Hôm nay rẻ hơn khuyến mãi sẽ tiếp tục test cho các bạn xem thử một dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa Nhật bếp này có thương hiệu là Paloma số series của bếp là IC330SF mã số của bếp để bảo hành là 904 304 đây là nội thất phủ bếp đây tiếp theo bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem bếp này phía dưới và đằng sau này của bếp thì đã được ờ, bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá dây điện hộp nướng của nó có ờ, vị nướng được làm từ nóc nè mâm nướng của nó thì được tráng ờ, men chống dính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 vì bếp này nó hao pin nên các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ như thế này đây các bạn sử dụng được khoảng từ 15 cho đến 20 ngày những loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic là Toshiba Maxell các bạn sử dụng được khoảng từ 30 cho đến 40 ngày giá là 40 ngàn một cặp những loại pin này rất là tốn kém để tiết kiệm các bạn không nên tránh ra không nên có sử dụng những loại pin này đây, bên phải của tôi đã khóa ga này thực hiện cái tính năng an toàn à, nấu nấu cạn nồi khóa ga khi nước nấu cạn nồi thành công bên phải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 đây bếp học viên của bếp nằm ở đây bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này nên uh, bếp này chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một cục nguồn 3V để tiết kiệm chi phí cục nguồn 3V này các bạn có thể cắm trực tiếp vào bếp luôn và cắm vào điện 220 ở nhà để sử dụng như thế này đây không cần qua pin bếp lắp nguồn 3V là sử dụng bình thường cục nguồn 3V này á các bạn à, cắm trực tiếp vào điện 220 ở nhà để sử dụng không cần thông qua pin giúp cho các bạn tiết kiệm chi phí nhưng mà nó có một cái nhược điểm á, là khi mà các bạn sử dụng khu vực chúng ta sống á, nó bị cúp điện thì bếp sẽ không có nguồn điện để sử dụng vì thế đối với bếp này á, chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cặp pin đây. một cặp pin dự phòng như thế này đây một cặp pin như thế này các bạn sử dụng được khoảng từ 4 ờ, tháng rưỡi đến 5 tháng một cặp thì các bạn có thể cất đi và chúng ta dự phòng nếu mà khu vực chúng ta sống nó bị cúp điện thì các bạn lấy pin này ra để sử dụng nếu mà các bạn muốn mua thêm thì chúng tôi có bán à, kè nhiều loại pin đây là pin zin theo bếp từ bên Nhật về một cặp như thế này thì các bạn sử dụng cái bếp này là được khoảng từ 5 ờ, tháng giá bán là 50.000 một cặp nếu mà các bạn muốn mua thêm để sử dụng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 sau khi cái thiết bị này nó hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể dùng nó để nấu hoặc là nướng những món ăn chúng ta dự đoán được cái thời gian nấu uh, à, chính trước được của nó thì các bạn sử dụng cái, cái, cái à, thiết bị hẹn giờ này ngoài ra thì chúng tôi cũng có bày bán kèm một cái ban ga Namilus như thế này để khắc phục tình trạng khi mà các bạn đang sử dụng ngọn lửa của bếp nó bị đỏ vì cái ban ga nó cho cái lượng tiết lưu ga không có ổn định giá bán là 130.000 đây là giá chúng tôi hỗ trợ các bạn đã sử dụng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 là hơn khuyến mãi để có thể tìm kiếm những ờ,